đó là lần đầu tiên mình gặp cô ấy chưa gặp nhau bao giờ lần đầu tiên gặp nhưng mà bà ấy đã chờ mình từ sáng tối nghe mình qua đây ờ, anh về tới nhà đây thì 11 giờ đêm chim sứ hồ trước đây là một cái bản nghiện ấy à, ờ, 90% là nghiện thì đã phải cai nghiện 10 năm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 Ờ, các homestay luôn chứng tỏ rất là nhiều bến xe này bây giờ thì chúng mình sẽ tiến lên chợ phiên nhé wow đây là nhà thờ các bạn ơi các bạn nhìn cái cổng này hai bên này mình không biết là đây là những cái gỗ xếp lên đúng không wow đỉnh cao thật sự luôn ý bây giờ chúng mình sẽ thử ghé vào thăm nhà thờ ở đây có cây uh, hoa lan này hoa này mà nở thì thơm lắm đây đây này hoa lan ở đây họ viết bằng tiếng ờ, tiếng người mông sao ấy mình không không đọc được không biết không hiểu không có ai cả các bạn ạ mình không biết là có được vào trong không nữa hiện tại thì đang thấy đóng cửa mừng khách du lịch nha y nhìn cái răng cả y cái răng cười cả cười chế thì người ta sợ đấy <laughs> các bạn có thấy không đây là những chiếc ghế nha Cổng được trang trí bằng những chiếc ghế này Đáng yêu quá Không biết là à, nhà này chắc là làm homestay này Có xe ô tô trong nhà có khách Chắc là có khách á Thôi mình đi tiếp nha Ê thề chứ định đi theo tôi đến bao giờ đấy Hả hả hả bạn này Bạn quý tôi vừa vừa thôi nhá Chứ đi theo tôi suốt này chứ Đi đến tận quán cà phê cuối làng nhá Cuối bản nhá U là trời Tôi đang tự hỏi là cái này là bằng gì đây Ủa ôi Gỗ các bạn ạ Gỗ nha <laughs> Tưởng treo rau thật cơ Hay nhở Mỗi nhà một kiểu ấy Mỗi nhà một cổng khác nhau á Đầu tư thật sự ấy Ngôi nhà này thì được trang trí bằng những chiếc khen Đây là khen của người Mông Một loại nhà cụ dân tộc nha các bạn Thời điểm đầu năm bây giờ Yến lên là hoa lê đấy các bạn Cái hoa màu trắng trắng này Cây này là cây hoa lê nha Yến đang thấy à, ở đây có rất nhiều cây ờ, địa lan Lan đất nha các bạn Trồng trong chậu rất rất nhiều đấy Ở đồi này này, xong ở bên này nữa Wow Có lẽ là ở đây thì họ sẽ để bán Đến dịp mà đầu xuân năm mới ấy, Thì họ sẽ mang xuống dưới xuôi họ bán Có thể là thời tiết trên này sẽ thuận lợi Để việc uh, trồng cây địa lan Đây Ai mà muốn uh, mua địa lan uh, sắm Tết chơi Tết thì <laughs> liên hệ Yến Yến sẽ cho contact uh, những uh, bà con ở đây Thì uh, các bạn có thể là mua địa lan về chơi Tết nha Thật sự là đường làng rất là sạch sẽ các bạn ạ mình cảm thấy như là bản làng này được quy hoạch tổng thể và mọi thứ đều được có sự sắp xếp hết ý Chợ phiên đây rồi Nhưng mà sao lại vắng lặng này Không có ai bán hàng gì à Đây là gian hàng rau củ này Nhưng mà chắc là hôm nay là mọi người không bán Mình sẽ vào hỏi xem xem là bình thường họ sẽ mở lúc mấy giờ nhá Wow, đẹp quá các bạn ơi Những bộ váy rất là xinh mình không biết là mình có nên thử một bộ không ta Em chào chị ạ Chị ơi sao ở đây không có ai bán hàng à Hả? Em em vào em chả thấy có ai để em hỏi cả Em đang à, xem qua những cái à, khuyên tai này thì mình bán như thế nào đây Một đôi 50 nghìn à Một đôi 50 nghìn à khuyên tai à Ui đẹp quá em phải chọn đến một đôi mới được Đôi nào mà mặc mặc váy các thứ nó dễ phối đồ ấy Cái này mình làm tự bằng làm tay hết đúng không ạ Đúng vâng, đúng rồi ạ à. Bao lâu thì làm được một cái à À, cái này là à, khâu khoảng một tuần ừ. khâu khoảng một tuần ở dưới này xong thì làm thì một ngày được ba cái làm làm gất như này vâng thế cũng cầu kỳ nhở một ngày được ba cái còn à, còn khâu ở dưới này thì một một tuần mới đưa hết chị vâng đây để em xem là em thích em thì em hay thích màu cam cái này đúng kiểu sặc sỡ kiểu em thích rồi đấy mình nhìn đôi này mình ưng luôn các bạn ạ và mình quyết định là mình sẽ lấy một đôi này đẹp quá Ta-da, các bạn thấy xinh chưa? Nếu mà thấy xinh ý, thì cho mình một like video này nhá Cái này là của dân tộc Mông à? mai cách tân đúng không em thấy là mỗi mỗi bộ một kiểu khác nhau ấy ui kiểu như mình có ai là người thiết kế không nhà thiết kế không hay là cứ tự thôi thiết kế ra rồi mình cứ tìm may thôi ạ. ôi rồi đẹp quá một bộ như này thì bao nhiêu cái bộ cái bộ rưỡi ờ, rưỡi này bao nhiêu à? vâng cái bộ này là à, mai nhiều với hoa văn nhiều thì sẽ là triệu mốt úi rồi vâng. những cái bộ như là như này thì nó là 800 à, bao lâu thì mình may xong được một bộ như thế à, những cái như thế này là khâu bàn tay thì mình sẽ khâu khoảng à, 5-6 tháng 5-6 tháng mà được mới được một bộ như thế là quá rẻ đấy Cái này thì phải vé vé xã ông là phải vé hai ba ngày à rồi phải đi đi nhuộm tràng là phải nhuộm tràng à, khoảng là à, hơn một tuần ừ. à, lại à, cho vào nước sôi vâng rồi mang về để may những cái phải cắt cắt những cái vải đỏ đỏ này may vào rất là cầu kỳ bảo sao với cái giá đấy là quá rẻ đấy ạ wow các bạn đến đây thì có thể mua à, chị tên gì tên là mỹ cả họ là giàng thị mỹ giàng thị mỹ Ôi, các bạn đến nhớ ủng hộ chị Mì nhá Ui, cái cây này mà ngồi chụp ảnh lên thì xinh lắm này các bạn ơi Nhưng mà hiện tại thì mình đang đi một mình nên chả có ai chụp ảnh cho cả Đấy là nỗi khổ của một người đi xuyên Việt một mình đấy các bạn ạ nếu mà các bạn cảm thấy đồng cảm và muốn truyền thêm động lực cho mình để mình tiếp tục hành trình xuyên Việt này thì các bạn chỉ cần like video này, subscribe kênh và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. À, ngoài ra thì nhớ bật chuông kênh nữa nha. Để khi mà Yến ra clip mới thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Chị ơi, cho em quay được không ạ? Em chào chị. Dạ em thấy chị em giặt quần áo đây à, Nước này là mình là nước suối đúng không ạ? Dạ suối có ở xa không chị? Suối ở xa không? hai cây nữa à? Ôi ôi thế đi bộ làm sao được nhở? Thế chắc tí nữa em xem là có ai để dẫn lên à, Em cảm ơn chị nhá, em chào chị Đây ở trên này thì họ không móc quần áo đâu các bạn Mà họ sẽ treo trên một cái dây như thế này Này vẫn đi theo mình nha các bạn Tên gì nhở? Em tên là gì? <laughs> Cứ đi theo này thôi Đi theo đến cuối làng luôn nhá Ôi thật sự là mình mê cái làng này quá rồi các bạn ơi Tại sao một nơi đẹp như thế này mà lại rất ít người biết nhở Không biết là các bạn nào đã từng đến uh, xin suối hồ thì các bạn có thể comment xuống dưới cho Yến nhá Còn bạn nào mà chưa đến ý Thì trời ơi các bạn phải đến đây đi Mình đảm bảo với những bạn mà yêu thích thiên nhiên ý Thì các bạn sẽ rất rất rất là mê cái chỗ này Ui nhà tổ chim à Hay nhở mình sẽ phải vào xem để xem là nhà tổ chim nó như thế nào Ok và đây là địa phận của tổ chim nha các bạn Ui chính xác như kiểu một cái tổ ở trên một cái cây luôn các bạn Nhà trên cây đó Mà ngày trước mình hay xem mấy cái bộ phim ờ, cổ cổ của nước ngoài ấy là rất hay thấy mọi người ở nước ngoài họ sẽ làm nhà trên một cái cây to thì ở đây cũng giống như thế luôn này wow ôi rồi độc lạ ghê ấy mình thấy chị chủ bảo là có 6 căn Đây mình đã thấy 3, 4 rồi Wow, đẹp quá Đi bộ cũng khá là mệt rồi Nên là bây giờ chúng mình sẽ lên Casa Coffee luôn nha các bạn Casa Coffee thì là một quán cà phê của một cặp vợ chồng vô cùng đặc biệt Và bây giờ thì chúng mình hãy cùng lên xem là đặc biệt như thế nào nhá Ok, đến rồi Và đây cũng chính là nơi mà mình sẽ ở lại đêm nay các bạn ơi Đây đã đến quán cà phê Casa ở đây mình có những món gì nhỉ? Menu à? Đây, đây, đây. Ok Cà phê đen, cà phê sữa bạc xỉu, ca cao, cà phê sữa tươi, cà phê cốt dừa Riêng cà phê là mình không uống được rồi Gừng, thảo quả, đào, siro tám mèo, siro mặn Cái gì ngon? Siro mặn và trà đào đều ngon ạ Siro mặn Ok Thì uống đá hay là uống nóng hả chị? Uhm... Thôi mẹ uống đá đi Mệt quá, đang leo mệt quá Uống đá nhá anh Ngọc và chị Sứ là hai nhân vật mà mình đã nhắc đến vừa nãy Rồi, đây anh Ngọc, anh à, chào khán giả một câu ạ Hello mọi người, chào mọi người rất nhiều Xin chào mọi người nhớ chông Chị là người dân tộc Mông đúng không ạ? Dạ đúng rồi dạ. Còn anh Ngọc? Anh là dân tộc Kinh Anh đến từ đâu ạ? anh đến từ à, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh Cơn gió nào mà đưa anh lên vùng cao Tây Bắc này? Anh đến với vùng Tây Bắc này thì cũng giống như mọi người, cũng giống như Yến là đi phượt, đi du lịch Và anh tìm hiểu được là ở trên vùng Tây Bắc này cũng như là tỉnh Lai Châu có một bản du lịch cộng đồng Sinh Hồ rất là tuyệt vời, rất là đẹp và khi mà anh lên đây thì anh đã bị cuốn hút và ờ, ở với lại cái bản Sinh Hồ này cũng như là con người rất là thân thiện và cảnh quan như các bạn đã thấy đấy thì là rất là đẹp, rất là tuyệt vời và kèm theo đó là có bằng bằng sú rất là đẹp xinh đẹp à. <laughs> rồi chị sú à, lần đầu chị gặp anh ngọc thì chị cảm thấy anh ngọc như thế nào mà lại bị uh, cuốn hút nói chung là lần đầu gặp à, anh Ngọc thì à, thấy là anh Ngọc là một chàng trai mà cũng uh, sống ở thành phố đấy nhưng mà cũng rất là uh, mộc mạc rồi lên trên này cũng rất là chân chất rồi nói chung là uh, rất là phù hợp với người mông <laughs> cái giọng nói của anh Ngọc làm chị cảm thấy ấm áp không đúng rồi chị cảm thấy là tại vì kiểu người miền Nam á cái giọng của họ rất là nhẹ nhàng á nên nhiều khi là mình hơi hơi, hơi động lòng <laughs> à, có một cái kỷ niệm nào mà đặc biệt nhất mà hai anh chị muốn chia sẻ với khán giả không về ừ. câu chuyện tình yêu một cái khó khăn gì đấy đi ừ. cái uh, kỷ niệm mà đặc biệt đối với anh dành cho số thì là um, lần trước lần đầu tiên anh đến Sisal lần đầu tiên anh đến Lai Châu thì anh đi chơi ở bên Hà Giang xong rồi anh bắt xe từ Hà Giang qua đây à, anh đi một quãng đường rất là xa anh đi từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối và Sú đã từ ở trên này chạy về Lai Châu chờ anh từ sáng cho tới tối và 8 giờ tối anh mới đến Lai Châu thì gặp được bạn ấy thì um, anh uh, anh hỏi ra thì bạn ấy chờ anh nguyên một ngày đó đó là một cái cái cái uh, ấn tượng ấn tượng của anh và rất là xúc động uh, mình chưa gặp nhau bao giờ lần đầu tiên gặp nhưng mà bạn ấy đã chờ mình từ sáng tới tối nghe mình qua đây và bạn ấy đã chờ mình xong rồi tụi anh gặp nhau đi uống cà phê đi ăn tối bắt đầu tụi anh đèo nhau về nhưng mà cái con đường rất là xấu lên đây lúc đấy đường chưa làm đường cực kỳ xấu luôn và uh, anh về tới nhà đây thì 11 giờ đêm và đường xấu và trời cũng lạnh rất là lạnh luôn mùa anh lên là uh, cuối tháng 12 thì rất là lạnh cực kỳ lạnh và hai người đèo nhau về trên một khoảng đường nó tối và nó xa 30 km và đường cực kỳ xấu và hai người vừa đi vừa nói chuyện về tới nhà thì cũng 11 giờ đêm đó đó là một cái cảm nhận và ấn tượng đầu tiên mà mình gặp và nó đem một cái gọi là uh, cái kỷ niệm dành cho mình yeah. Dạ. à, duyên trái đấy, đấy ạ. đúng rồi <laughs> đó là lần đầu tiên mình gặp cô ấy ờ, với à, anh Ngọc thì à, kiểu uh, anh lên đây á mà lần đầu tiên lên thôi mà mình cho đi làm nhà đi dựng nhà đi cấy ruộng rồi đi làm nương đi phát nương này kia là làm được hết thì mình cảm thấy rất là ấn tượng mà mình cảm thấy là rất là ít những cái chàng trai ở dưới thành phố lên mà có thể làm được những điều như thế bạn xin số hồ mình sẽ bắt đầu làm du lịch từ bao giờ ạ à, bản xin sứ hồ thì bắt đầu làm du lịch thì ờ, nói chung là bắt đầu từ năm mà à, được à, nhà nước công nhận ấy là 2015 nhưng mà trước đó thì xin số hồ đã đã đã đã phải à, làm rất lâu từ đấy rồi tại vì xin dưới hồ trước đây là một cái bản nghiện ấy à, 90 phần trăm là nghiện thì đã phải cai nghiện 10 năm à, xong rồi thay đổi tư duy cho bà con tầm khoảng à, 5 năm nữa xong rồi mới bắt đầu là làm đường xá rồi trồng hoa địa lan trồng táo mèo đào rồi làm đường đi thác làm đường leo núi các thứ đấy thì à, năm 2015 thì mới bắt đầu được à, tỉnh công nhận đấy làm à, bản du lịch cộng đồng đấy thì à, cái bản xin xứ hồ này thì người ta lúc đầu mọi người không có biết là làm du lịch mọi người chỉ làm dọn dẹp thay đổi tư duy làm kinh tế để tốt cho uh, gia đình tốt cho bản làng tốt cho dân tộc của mình để dân tộc của mình đi lên thôi nhưng mà sau đấy thì uh, tỉnh mới bắt đầu bảo là cái bản này có có thể làm du lịch mọi người mới làm hồ sơ để lên uh, làm bản du lịch cộng đồng thì mọi người phát triển thêm làm homestay, bungalow rồi à, đi học về pha chế, học về nấu ăn, học dọn phòng các thứ đấy. Thì bây giờ mới làm thành bản du lịch cộng đồng. Trong làng có khoảng bao nhiêu hộ gia đình làm homestay? Ừ, hiện tại thì tầm khoảng 15 à, hộ. 15 hộ làm homestay. Thế là cũng thoải mái đón khách Cũng thoải mái đón khách, một một đêm thì có thể đón tầm khoảng 300 à, khách, nhiều hơn cũng được có mấy căn bungalow ạ? À? Nhà nhà chị thì có 12 căn bungalow nhà tổ ong và 6 nhà tổ chim là nhà à, trên cây. Kia là em vừa quay đấy. À đấy ạ. À. <laughs> nhà trên cây và ba cái homestay cảm ơn anh chị và nếu mà các bạn đến với Xin Dưới Hồ thì hãy gặp anh Ngọc và chị Sú để nghe câu chuyện của anh chị nhá. Rồi, ờ, ok, cảm, cảm, cảm ơn các bạn. Ok, bye bye mọi người. Dạ, cảm ơn. Ok và cảm ơn các bạn đã xem video của Yến Nếu mà cảm thấy hay thì đừng quên để lại cho Yến một like video này Một subscribe kênh và nhớ bật chuông nha Để khi mà Yến ra clip mới thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên Và nếu mà ở địa phương các bạn có gì hay thì hãy comment ở phía dưới Vì nếu mà biết đâu một ngày nào đấy Yến sẽ đến tận nơi và quay clip về địa phương các bạn nha Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip của mình Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau Bye bye Đi chinh phục cực Tây ạ Cô đây <laughs> cô đón từ lúc ờ, đến nơi chạm đến đất mường nhé là là cô đã chờ rồi <laughs>